Rồi, bữa nay ngày là ngày 17 tháng 7 à, Mình có một chuyến đi Tây Ninh cùng hai người em Cũng là thằng Nhí với thằng Giang à, hai mình với thằng Giang tới trước Còn Nhí thì nó đi trễ Nó tới sau, nó hơi ngủ ờ, hơi muộn tí Đợi cũng lâu rồi, cuối cùng nó cũng tới rồi ba anh em ờ, lăn tăng lá một lá hồi cũng lên đường dắt này dắt cỡ là tầm gần 4 giờ ba giờ mấy rồi ờ, mình đi tây ninh là đi đường ờ, đức hòa qua trắng bàn đức hòa đi tắt qua trắng bàn xong rồi mới lên tới ờ, tây ninh là đi qua núi bà đen thì ba anh em mình cũng không có thường xuyên đi ờ, mấy đâu lâu lâu cực tỳ hứng là mới đi một lần chứ không có cũng đi làm như bình thường như mọi người bình thường thôi chi phí cũng không có chi phí nhiều mà để đi nữa xe thằng nhí thì ờ, cũng bình thường à nhưng mà có cái là xe nhí nó đi bình nhỏ bình nhỏ nên bình xăng nhỏ nên là mau hết xăng rồi nó cũng ra hiệu là nó là hết xăng và anh em muốn tìm ờ, dắt này ờ, chắc tầm cỡ ba mấy cũng không cũng không có cây xăng nhiều đâu giờ này ra còn ngủ trơn à có một mình là thức thôi nên là xe nó hết xăng rồi chắc đẩy quá mà vừa nói thì nó đã đẩy hết xăng mà cũng hơn lại vừa qua khỏi khúc lộ này hai ờ, khúc ờ, gần tới hậu nghĩa là có lại có cái xăng nên là phải cho nó tấp vô đổ xăng Dạ ba anh em ờ, chăm vô mỗi chiếc chắc tầm khoảng chừng là một trăm rưỡi là xăng còn đầy bình với lại mình uh, chủ nhận nó rồi là mỗi lần đi là phải uh, mỗi lần chuyến đi nào cũng như vậy là chuẩn bị là phải xăng cậu sơn kiểm tra xe đầy đủ nhưng mà tại vì xe nó mình xăng nhỏ quá nên là xăng phải là châm liên tục còn mạnh giang thì đi mình lớn rồi nên là ít có ít châm mình lớn thì nó đỡ hơn là ba lít mấy mình nếu mà đêm lớn con ẹt trên 50 thì cũng chở à, tầm là 4 7 à, lít rưỡi là mình lớn hết mức rồi còn nếu ai muốn thêm nó thì thêm mình phụ à, bọn mình đi cũng tốc độ vừa phải à chứ không lẹ quá lẹ quá rất nguy hiểm nhất rất phia mà nguy hiểm lắm nên là mình cứ dặn Giang với Nhĩ là chạy từ từ thôi tốc độ đều đều mà đi và khúc này cũng gần tới ờ, trắng bàn rồi mình qua gần tới trắng bàn rồi rồi mình lót qua trắng bàn bắt đầu là đi ờ, theo quốc lộ men theo quốc lộ à, đi thẳng lên núi bà đen mình cũng hay đổi rồi mình ra hiệu nó là kiếm quán ăn muốn xong lại đi à, ý nói để nó trong xanh, trong xanh nữa mới đi rồi ăn uống xong rồi mình tôi mới chạy vô tà thánh chụp chơi giờ chụp bảy à, dạy tấm hình này kia thiết lập kỷ niệm rồi chơi một chút xíu rồi tụi nó chơi chán rồi tụi nó mới đủ là thôi giờ lên lên đi đi lên nút bài đèn chơi luôn rồi dọc đường kiếm gì ăn nữa đi ba anh em thì cũng à, tùy hứng đi thôi chứ không có đi thường xuyên đâu tùy hứng đi à đi cũng thêm gì đông tại vì nếu mà mình đi đông á thì chưa chắc gì ờ, chất lượng mà mình đi nó được vui như vậy ba anh em hiểu nhau thì rất là vui mà đi đâu cũng đủ ba anh em đi đi đi, đi thì ba anh em đi thì canh ờ, chợ nhau có gì thì giúp đỡ nhau cứ mỗi chuyến đi là nghĩ nó sẽ hết xong một lần là sẽ đẩy một lần cứ tới là thấy nó là mắc cười rồi nhìn nó mắc cười nhí thì một người ít nói nhưng mà rất là vui tại nhờ tại nó ít nói vậy thôi chứ nó rất là hoạt động còn dạng thì khỏi nói rồi <clears throat> dự kiến là đi lên điện à, bạ xong rồi đi à, máy trượt xuống tại vì mình cũng chưa có đi, đi chưa có đi máy trượt lần nào chạy một khúc thì bọn mình cũng đã tới nó mà đen rồi gửi xe gửi xe thế là vô thôi nè các bạn muốn đi uh, lên núi Bà Đen phải không đi sông Đà rồi các bạn cứ đem đồ thoải mái đi rồi vô gửi xe nè vô khúc này khúc khúc này là vô gãy xe nè bắt đầu nhìn mỗi bên phải bên phải đây nè nè đó đó đó các bạn cũng gửi ba lô gửi nón gửi gửi nón gửi ba lô vậy đó các bạn cứ gửi đó gửi các bạn cứ cho tiền cà phê này kia thôi chứ không có mắc đâu chừng 50 ngàn thôi lại à 40 ngàn 30 ngàn cũng được tại mình mình muốn cho như mình cho cô chú cũng dễ lắm cô chú dễ thương lắm các bạn cứ gửi đậu đó nhưng mà tất cả những đồ gì mà mình không cần thiết mình có thể mình gửi đó nón này kia mình mua mình sẽ mất tại vì cái bãi giữ xe người ta chỉ giữ xe thôi còn lộ mình là không có giữ đâu nên là bọn mình chỉ quyết định là gửi đồ đó mình đi mỗi lần mình đi lên lên bãi đen là mình sẽ gửi đồ đó gửi đâu đó thì cũng rất an toàn tại vì cô chú canh chừng cho mình cô mình muốn ờ, cho nhiều cho à cô chú không có đòi hỏi nhà xong một vòng xong một chút thì lăn tăng lắc tặc thì bọn mình cũng kiếm được chỗ đua xe mình nghĩ thì nó cứ sẽ quằn rồi nó sẽ đi vòng lên sao mới động như sao xe của mình như vậy Dạ, mệt rồi thì nghỉ nghỉ mà nghỉ hết mệt thì đi cứ đi từ từ lên thôi không có đốc lắm lòng mình đi chơi mà rồi có một điều rất là bất ngờ trong cái chuyến đi này là bọn mình lên tới đỉnh lên đi lên tới điện ba xong rồi cuối cùng là các bạn đón đi là bọn mình có đi dán trực thuốc có đi dán trực xuống hay không đi, đi, đi lên tới địa bà đó là mạnh thế nào ờ, lấy lấy hình thôi để chụp hình selfie chạy tắm một cái niệm chụp hộ ảnh cũng khá là đẹp à, mát nữa như giờ bọn mình lên tới giấc này là nó đã trời đã mát rồi dạ bọn mình ờ, chơi chụp hình rồi đốt nhang lâm giếng này kia các cái rồi xong rồi bọn mình cũng lăn tăng chuẩn bị về chuẩn bị xuống núi về nữa xong là trời tối ừ, ra mình cũng ờ, không quên uh, gửi lời cảm ơn tới mọi người đã xem video của mình à, chúc mọi người có một ngày mới uh, nhiều thành công và tốt đẹp và dạ, yeah, câu chuyện uh, khá là hài là ba anh em thì thằng nào cũng quyết tâm là sẽ đi uh, máng trận xuống chơi ai ngờ cuối cùng là không ai đi hết <laughs> và mình cũng mong là mọi người nên là thử cái trò chơi máng trượt ở núi Bà Đen à, Tây Ninh nó trò đó cũng khá là hay nha à, bọn mình thì không ai đi hết nên là trải nghiệm đó mình cũng chưa rất tiếc là mình mình cũng tiếc lắm là không có thử được